Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng ADC Live. Và thưa quý vị, trước khi cùng à, tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay, cô nghĩa có vài câu thơ vui muốn gửi đến quý vị khán giả thế này. Ngày xưa như sắt như đồng, như đinh đóng cột, như rồng phun mưa, bây giờ như cải muối dưa, mười thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu. Đó là vài câu thơ vui để chúng ta có thể gợi mở chủ đề ngày hôm nay, đó về đó là về à, suy giảm chức năng sinh lý ở độ tuổi trung niên. Thưa quý vị khán giả, nguyên nhân nào gây ra suy giảm sinh lý đàn ông ở tuổi trung niên? những biểu hiện ra sao và có cách nào để khắc phục tình trạng yếu sinh lý hay không. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đồng hành với Sống Khỏe cùng ADC Life và vị khách mời ngày hôm nay đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu để có thêm những kiến thức bổ ích dành cho mình. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. À, chào sĩ Công Nghĩa. À, chào quý vị khán giả xem truyền hình. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, cũng nghĩa thấy rằng là nam giới khi bước vào độ tuổi từ khoảng 40 cho tới 50 tuổi thôi thì thường đã được gọi là trong độ tuổi suy giảm chức năng sinh lý nam giới. Tại sao lại xảy ra tình trạng này thưa bác sĩ? Ờ, mãn trùng nam là một uh, thuật ngữ để chỉ tình trạng suy giảm cái lượng hormone sinh dục nam, lượng testosterone trong máu. Ờ, khi mà cái lượng này nó suy giảm thì sẽ làm giảm cái khả năng tình dục, rối loạn cương dương, giảm quá trình sinh tinh và ảnh hưởng rất lớn đến thể chất, sức khỏe thể chất, về tinh thần và cũng ờ, như là sức ờ, khỏe về tình dục và cái lượng hormone này thì, thì ừ, giảm trung bình 1% một năm từ khi ừ, bước vào tuổi 30. Vâng thưa bác sĩ, bên cạnh à, về suy giảm chức năng sinh lý đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều À, những cái biểu hiện khác từ phía nam giới ở độ tuổi từ 40 trở đi thôi như là xuất tinh sớm, à, như là rối loạn cương dương vân vân. Bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn những à, biểu hiện này của nam giới khi mà chúng ta đang bước vào độ tuổi là suy giảm chức năng sinh lý được không ạ? Chúng ta biết rằng là hormone sinh dục nam lượng testosterone thì được sản sinh chủ yếu ở tinh hoàn và tinh hoàn của nam giới thì bắt đầu giảm giảm sản xuất sản sinh lượng hormone bắt đầu từ năm 30 tuổi và khi đến 40 tuổi thì cái lượng hormone này à, bị giảm thấp đến ờ, mức mà có thể biểu hiện thành các uh, triệu chứng lâm sàng và khi đến uh, 50 tuổi thì cái lượng hormone này chỉ còn khoảng độ uh, 50 đến 60 phần trăm so với bình thường và tùy theo cái mức độ sụt giảm lượng hormone trong máu mà có thể biểu hiện các uh, bệnh lý các biểu hiện bệnh lý tình trạng khác nhau như là rối loạn cương dương xuất tinh sớm rồi à, ờ, giảm à, số lượng chất lượng tinh trùng à, thậm chí là có thể bất lực và vô sinh đàn ông của thời đại 4.0 thưa bác sĩ Tô Hiệu chúng ta phải tiếp xúc cũng như là uh, dung nạp rất là nhiều những chất kích thích vào cơ thể vì công việc đúng không ạ à, bác sĩ có thể phân tích những cái tác hại của những cái chất kích thích đó đối với sức khỏe của nam giới, đặc biệt là đối với đàn ông ở độ tuổi từ khoảng 40 đến 50 tuổi. Nếu như mà chúng ta dùng nhiều chất kích thích như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý như thế nào? À, thời đại 4.0 thì con người thường phải chịu tác động làm việc trong những môi trường à, căng thẳng, áp lực và chịu ảnh hưởng nhiều của hoàn cảnh à, môi trường xung quanh à, và ừ, những cái ờ, thói quen hàng ngày có hại như là uh, hút thuốc lá và các chất kích thích về à, việc uh, hút thuốc lá thì trong thuốc lá có nicotine và rất là nhiều chất có hại những chất này có thể làm ảnh hưởng đến uh, mạch máu động mạch thể hang dẫn đến sơ hóa và chính cái hiện tượng sơ hóa này thì sẽ làm cái giảm lượng máu tới tới uh, dương vật vì vậy uh, đó là cũng là một cái uh, nguyên nhân có thể gây hắn dục sớm ở nam giới ngoài ra thì Ờ, còn có ờ, hiện tượng là lạm dụng rượu bia ờ, rượu bia thì có ảnh hưởng xấu trên não bộ nhiều trường hợp là uống rượu nhiều người ta đi chụp đi chụp à, các lớp thì phát hiện là có tình trạng teo não sớm bình à, teo não sớm vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trục dưới đồi tuyến yên và tinh hoàn đây là một cái trục điều khiển quá trình điều tiết À, bài tiết của testosterone hormone sinh dục nam à, và cái lượng cồn có thể làm giảm trực tiếp làm giảm trực tiếp cái việc à, sản xuất testosterone vì vậy là rượu bia và chất có cồn rất là tăng hại và thứ ba nữa là cà phê cà phê thì nó cũng có hai mặt à, vừa có lợi có hại khi mà chúng ta dùng với cái cái à, lượng à, vừa phải thích hợp thì nó lại có tác dụng tích cực như là à, giảm căng thẳng chống mệt mỏi mất ngủ nhưng mà khi chúng ta sử dụng lạm dụng quá nhiều thì chính cái cái cà phê này caffeine này thì sẽ làm cho cái tuyến thượng thận uh, có tăng cường hoạt động gây căng thẳng uh, dẫn đến ảnh hưởng đến quá trình uh, uh, quá trình mãn dục nam Có một thực tế rằng là nam giới khi ờ, mắc ờ, yếu sinh lý đúng không ạ hoặc là bước vào cái giai đoạn là suy giảm chức năng sinh lý thì thường khá là mặc cảm tự ti và đôi khi là nhắc đến chuyện ấy với vợ sẽ cảm thấy cáu gắt và ờ, dường như không sẵn sàng. Bác sĩ thì có lời khuyên nào đối với cả đấng mày râu trong hoàn cảnh này và thưa bác sĩ chúng ta có thêm những cái sản phẩm nào để có thể uh, sử dụng đặc biệt là đối với nam giới độ tuổi từ 40 đến khoảng 50 tuổi, tức là độ tuổi khi mà chúng ta bước vào giai đoạn suy giảm chức năng sinh lý ờ, để có thể giúp cho nam giới tăng cường bản lĩnh đàn ông, bổ thận tráng dương ờ, và khiến cho đối tác của mình cảm thấy hài lòng thưa bác sĩ. Cái tình trạng nam giới mắc tình trạng mãn dục nam gây yếu sinh lý thì uh, gây hệ lụy rất là lớn đến với uh, đến hôn nhân hạnh phúc của các cặp đôi. Vì vậy là uh, trong đời sống Ờ, hàng ngày thì chúng ta nên à, ờ, nam giới nên tạo cái không khí thoải mái và có sự chia sẻ qua lại giữa hai vợ chồng lẫn nhau thứ hai nữa là cần phải tăng cường bổ sung dinh dưỡng à, ăn nhiều các loại à, chất à, có nhiều à, axit à, béo omega 3 như là các loại cá biển cá ngừ chẳng hạn à, ngoài ra thì ăn nhiều rau xanh đặc biệt là có thể ăn nhiều cà chua vì trong cà chua thì có rất là nhiều chất và có tác dụng tốt cho cái ờ, giúp hỗ trợ điều trị cái bệnh tiền liệt tuyến mà nam giới từ 40 tuổi trở đi thì sẽ có biểu hiện à, bắt đầu có biểu hiện của cái bệnh lý tiền liệt tuyến à, thứ tiếp nữa là rất quan trọng và cũng là rất là dễ để chúng ta thực hiện đó là thường xuyên tập thể dục thể thao đặc biệt là những cái môn ờ, thể dục tốt cho cái vùng các cơ vùng chậu giống như các bài tập canh hoặc là một số ờ, môn như là bơi làm ờ, săn chắc cơ bắp ờ, giúp có thể giúp cho tăng cường sức khỏe và cải thiện được cái tình trạng hạn chế tình trạng mãn dục nam hiện tại thị trường này có rất nhiều sản phẩm nhưng mà các loại thuốc tây y thì nó thường là tác dụng nhanh ngắn và không được lâu dài vì vậy là chúng ta có thể tham khảo dụng các loại sản phẩm của đông y à, có tác dụng từ từ và tác dụng từ sâu bên trong và theo cơ chế riêng của à, của của đông y à, nhưng mà chúng ta nên chọn các sản phẩm mà có uy tín được à, cấp phép của bộ y tế sản xuất như vậy sẽ đảm bảo an toàn hiệu quả và chất lượng hơn à, ví dụ à, như là tôi thấy à, hiện tại thị trường vừa xuất hiện một sản phẩm mới có tên là Viking Man được sản xuất tại à, công ty Medista Việt Nam chúng ta có thể tham khảo Vâng, xin cảm ơn những à, chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích và chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Quý vị đừng quên để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0854 400 102 hoặc có thể gửi câu hỏi đến với địa chỉ hòm thư điện tử